mình ôm cô đơn trong vắng còn bầu trời hôm nay không chút nắng lạc vào quán quen nơi từng trước những bình yên ly cà phê hôm nay sao đắng hơn trong lòng anh hôm nay có sóng gần sóng xô từng cơn rêu rã rồi tan ra trả lời anh vì sao như thế anh đã vì em mà kể đúng sai nhưng với em chẳng thể đủ Mây mù đã che mất mặt trời nắng chẳng còn chỉ thấy mưa rơi liệu mãi tình yêu sẽ tồn tại khi niềm tin giờ đã chơi vơi dừng lại hãy cố gắng để tiếp tục vì giờ đây con tim đã đổ gục chỉ là yêu mà sao quẩn quanh với những lừa dối vốn dĩ chẳng có tội chỉ vì con tim luôn muốn chia đôi chẳng thể giữ lấy cũng chẳng đai buông tay trả lời anh vì sao như thế anh đã vì em yêu em đến thế mà kệ đúng sai nhưng với em chẳng thể đủ mây mù đã che mất mặt trời nắng chẳng còn chỉ thấy mưa rơi liệu mãi tình yêu sẽ tồn tại khi niềm tin giờ đã chơi vơi dừng lại hãy cố gắng để tiếp tục vì giờ đây con tim đã đổ gục chỉ là yêu mà sao quẩn quanh với những lừa dối tình yêu ta vốn dĩ chẳng có tội chỉ vì con tim luôn muốn chia đôi chẳng thể giữ lấy cũng chẳng đai buông tay quá khó để gượng dậy cũng chẳng thể cứ thế mãi che đậy nói đi làm sao ra cuộc chỉ là yêu mà sao quẩn quanh với những lừa dối tình yêu ta vốn dĩ chẳng có tội chỉ vì con tim luôn muốn chia đôi chẳng thể giữ lấy cũng chẳng ngại buông tay chẳng thể giữ lấy cũng chẳng